để mình hướng dẫn tất cả anh em một cái cách nào đó để đưa anh em vào nhóm của mình để anh em có thể lấy được nhiều cái mã kèo bóng hơn và anh em đầu tư thì anh em sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều hơn thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Leicester và Ireland nha anh em diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 26 tháng 3 à, thì hiện tại trên cái bảng xếp hạng này gồm có Bồ Đào Nha này anh em à, Bonia và thằng à, Luxembourg và Slovakia thì cái trận này anh em thấy thằng Ireland đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 0 điểm sau một vòng đấu và đang âm 3 bàn thắng. Còn trong đó à, Leicester Leicester anh em đang đứng vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng và có 0 điểm sau à, một vòng đấu và đang âm 4 bàn thắng. Thì cái trận này quá dễ cho thằng à, Ireland để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng khi trong khi đó để gặp cho thằng Leicester trong cái bảng đấu này. Thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em để anh em xem cái đội hình như thế nào. Và mình sẽ tiến vào cái phần à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích bên phía thằng à, Liechtenstein thì trong 10 trận gần nhất thì Liechtenstein chưa thắng được trận nào luôn nha anh em đây trong 10 trận gần nhất luôn từ giao hữu tới đá dòng loại dòng bảng hay là đá cúp đá gì thằng Liechtenstein chưa có thắng được một trận nào luôn nha nè thì anh em thấy cái phong độ của thằng Liechtenstein trong những cái trận gần đây nhất á, thì Liechtenstein có cái phong độ không tốt cho mấy nhưng à, anh em cũng biết rồi cái nước Liechtenstein này là cái nước của châu Âu nhưng mà cái cái nước của nó rất là nhỏ tầm 39.000 người không bằng một à, cái thành phố của à, mình nữa anh em bởi vậy không có nhân tài không có nhân tài nha anh em bởi vậy rất là hiếm có nhân tài bởi vì khó có bàn thắng và khó có thể thi đấu với những ông lớn còn trong khi đó bên phía Ireland thì anh em thấy Ireland trong 10 trận gần nhất thì Ireland chỉ mới thắng được hai trận hai trận thôi nha anh em và để hòa ba trận thắng được ba trận hòa ba trận và để thua bốn trận nha anh em cái trận thua gần nhất thì um, để thua trước uh, ờ, Bonia nè với tỷ số 3-0 trên cái um, dòng bảng uh, Euro nha anh em thì anh em thấy trận rồi để thua 3-0 trước đó để thua Thị Điển với cái tỷ số trong giao hữu á, thì để thua Thị Điển với tỷ số là 2-1 Ý và Estonia với tỷ số là một đều thì trước đó đá thằng uh, à, Batis Cup á, thì uh, thằng Ireland thắng được hai trận nha anh em thắng toàn nhờ vào lăn lưu không thì anh em thấy cái phong độ của thằng Ireland này cũng đang không tốt cho mấy nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu trong những trận gần nhất của thằng Ireland và cái thằng uh, Liechtenstein thì anh em thấy trong uh, những trận gần đây nhất ba trận đối đầu giữa Ireland và Liechtenstein á thì anh em thấy những trận đều nghiêng bàn thắng về bên phía Ireland mà thắng với cách biệt từ 4 bàn trong 3 trận liền đều thắng với cách biệt là 4-0. Thì anh em thấy thằng Ireland này đang có cái phong độ cao hơn cái thằng Liechtenstein rất là nhiều trong những trận gần đây nhất thì mình sẽ vào cái trận gần nhất mà Ireland ăn với cái tỷ số 4-0 cho tất cả anh em xem. Thì cái trận đó Ireland đã trên sân nhà ăn với cái tỷ số là 4-0 nhưng mà Ireland vẫn chấp với cái mã kèo là 2,25 nha anh em, 2,25 nhưng mà Ireland ăn 4-0 nè anh em thấy um, những cái bàn thắng mà trận đó thì bên phía Liechtenstein bị thay đổi nha anh em thì cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được tại mấy cái thằng cái đội dở anh em nó đá thì nó dễ gây hắn và nó dễ có thẻ lắm nha thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ trong cái trận này được còn um, phần mà tỷ lệ kèo góc trong cái trận vừa rồi thì chỉ có góc chỉ có nghiêng về bên phía thằng uh, Ireland nha, nha anh em thì giống như hồi bữa anh em có xem cái trận Bồ đầu Nha thì anh em cũng đã biết cái thằng Liechtenstein này đó rất là dở hồi bữa Bồ đầu Nha hầu như là kiểm soát bóng 100% luôn anh em thì toàn là tấn công không nhưng mà bữa đó mình nhận định mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo dưới tại vì chấp quá cao Bồ đầu Nha ăn dữ dư lắm từ tầm 3 đến 4 không là Bồ đầu Nha sẽ thay người dự ra sân rồi anh em thì bởi vậy trong cái trận này thì um, Ireland đang chấp với cái mã kèo là 2,25 rất thấp nhưng mà mình khuyên anh em nên đầu tư vào cái mã kèo Ireland được nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo um, cho tất cả anh em xem luôn nha. Đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là Ireland đang chấp với cái mã kèo là 2 nha anh em. Tại vì trận này Ireland đã sân khách nên Ireland lại chấp cái mã kèo là hai và tài xỉu 2,75 thì cái trận này anh em cứ vào cái đầu tư cái mã là Ireland đang chấp hai cho mình và anh em đầu tư thêm một cái mã tài 2,75 cho mình thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai hàng này không có trận nào mà dưới 4 bàn thắng nghiêng về phía Ireland hết thì anh em cứ vào cái mã kèo trên và cái mã tài 2,25 cho mình thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em luôn thì uh, đây là cái phần chốt kèo cho tất cả anh em giữa cái trận mà Ireland và thằng uh, Liechtenstein nha thì anh em có thể nằm uh, cả trận thì anh em có thể nằm nè thằng à, Ireland chấp 2 được góc á góc thì à, mình chờ có cái đội hình chính thức và có tỷ lệ kèo góc chính xác á, mình sẽ cập nhật cái, cái kèo góc lên à, trên nhóm cho tất cả anh em luôn nha thì mình chờ có đội hình mình có để trên màn hình còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em có thể nằm thằng Ireland chấp 0,75 được nha anh em cứ nằm hiệp 1 mạnh tay cho mình chủ yếu là thằng Ireland nó sẽ ăn trong hiệp 1 thì anh em cứ nằm cái hiệp một thằng Ireland chấp 0,75 mạnh tay cho mình anh em để cứ đầu tư vào cái mã này cho mình nha thì đó là cái phần chốt kèo của mình về cái trận của Ireland còn anh em nào mà muốn cái kèo chính xác hơn mà được nhiều kèo hơn á, thì anh em cứ à, liên hệ qua cái Zalo của mình hoặc cái Telegram của mình thì để mình đưa cho tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được cái kèo chính xác hơn. Thì cái này là mình nhận định trước trận đấu nên nhiều khi nó còn chưa có cái tỷ lệ kèo chính xác nữa anh em. Nhiều khi ra sân nó sẽ lên kèo hoặc là tuột kèo thì lúc đó mình mới cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em và mình cho kèo nha. Còn hiện tại bây giờ mình chỉ nhận định sơ qua cái trận đấu và mình cập nhật cái kèo sơ bộ cho tất cả anh em thôi. Anh em muốn chơi kèo chính xác thì anh em cứ liên hệ qua cái Zalo của mình hoặc cái Telegram mình ghim dưới phần bình luận thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cái hai cái